tìm Daisy giao chồng Không thành vấn đề để tôi Đúng rồi, và anh ta đâu Chắc giờ anh ta đang bị nhiễm mát ấy Đã xảy ra chuyện gì trước cuộc có chuyện gì Chúng tôi phát hiện có người xông vào Xin hãy đề cao cảnh giác Cái gì vậy Có người xông vào xảy ra chuyện gì chặn hắn lại đi chìa khóa đâu chặn hắn lại bắt lấy hắn bắt đi cái con nhìn thấy nên sẽ chúng ta xong Tôi chỉ thấy xe của chúng ta Không thấy thứ gì khác Hắn đâu Anh không chặn được à Đây là gì vậy Cái gì thế Hắn kia kìa tôi trời ơi mông của tôi Lexi Không sao chứ Đi chúng ta đi nào Đó Alo Lexi Lexi Tôi là Công Thịnh đi Anh đã tìm được bước qua phòng chưa Tôi đang đi chơi mà Tôi có vụ làm ăn mới cho anh đây Anh có hứng thú không Giáo sư Quang Vị đây là anh Martin của kênh Địa lý Quốc gia Còn vị này là giáo sư Quang Xin chào giáo sư Xin chào Kênh Địa lý Quốc gia của các anh là kênh truyền thông đáng kính trọng Công việc của chúng tôi cần rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè đặc biệt là cần sự ủng hộ kênh truyền thông uy tín chuyên nghiệp của các anh. Lần này chuyên đề của chúng tôi có liên quan đến 12 con gián của vườn Viên Minh. Ông này chuyên gia lĩnh vực này nên tôi đặc biệt tới Đức Thịnh giáo ông. Kim từ thác Ai Cập, đền thờ Vatican của Hy Lạp, đền ăn không cá của Campuchia đều giống với vườn Viên Minh của Trung Quốc. Để có vô số cổ vật quý báu bị cướp bóc phá hoại và đem đi bán. Chào giáo sư Quang, chào các bạn, đó là các sinh viên của Trung Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật. Họ đã làm việc ở đây được mấy năm rồi để những cổ vật quý báu về khách sạn được trở về tổ quốc cần sự nỗ lực chung sức của mọi người để làm nên một kỳ tích có lúc cần tới vài trăm năm đấy nhưng muốn phá hoại đó thì chỉ cần một quả bom một ngọn lửa thôi chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu vô cùng quy mô tạo ra các sản phẩm phục chế gần như nguyên bản anh là phóng viên đầu tiên từng nhìn thấy chúng không được chụp hình đâu nhớ đi xin lỗi ạ có năm tượng bị bán đấu giá rồi còn những tượng khác đâu ạ à? có rất nhiều ý kiến về công tích của những tượng tàu đó một học sinh của tôi ở Paris, cô ấy cũng là chuyên gia về giám định đồ cổ. Cô ấy đã từng tham gia giám định hai đầu tượng rồng bị bán đấu giá. Hai tượng đồng, đầu thỏ và đầu chuột này. Có thể cho tôi cách thức liên lạc với cô ấy không? Giờ tôi sẽ liên lạc cô ấy cho anh. Cảm ơn. Tôi, tôi có thể sờ một chút được không? Sờ gì được, cảm ơn. Không cần kỹ như vậy đâu, nên nên làm hả? À? chuộng ta xong rồi Nó rất có giá trị phải không Còn phụ thuộc anh nghĩ thế nào là giá trị Anh đưa tôi 10 euro anh có thể lấy hết tượng đi Đây là tài liệu của anh Chào mừng tới Paris Cảm ơn nhé Chúng ta thấy đây là vì hòa bình hòa bình với trái tim bạn mọi người hiểu chưa chúng ta cần phản đối chống hòa bình anh chắc là đây không cbs dẫn đường mà vậy anh đợi tôi nhé. ôi paris cái gì anh đang đùa phải không thôi được rồi chứ không phải cỡ của em sao nếu không phải cỡ của em thì người bán hàng đưa lộn rồi anh cút đi cho tôi thôi được rồi giờ chúng ta chấm dứt rồi giờ chúng ta chấm dứt rồi Còn thể kết thúc được anh yêu em cô cô yêu yêu yêu cái đầu anh ấy thôi được rồi nếu như vậy thì trả gì khác cho anh đi anh anh là ai anh là ai giáo sư vàng bảo tôi tới đợi chút đi gã này là ai bạn trai mới của em hả phải đó cảm ơn anh giúp đỡ tôi không có gì anh không có chìa khóa sao cô nói gì chúng tôi kết thúc rồi tôi chỉ muốn lấy lại chìa khóa của mình để đưa cho bạn gái mới thôi xin lỗi xin lỗi nha tôi lỡ tay đó mà anh lỡ tay à chúng ta đi thôi mau đi anh chính là thượng quan mã đinh phải không phải nhưng mà tôi xem ghi tài liệu Thượng văn Mã Đinh đã qua đời mấy năm trước rồi thôi mà Đó là anh họ của tôi Tôi là tin Thượng quan Vậy hả? Vậy anh đi theo tôi nha Các bạn, đây là tin đến từ kênh địa lý quốc gia Anh ấy tới đây để làm một chuyên đề về những đầu tượng đồng Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người giống những kênh chính luận về địa lý quốc gia của các anh Tôi sẽ cố mà với cả chúng tôi có chung một mục tiêu đó là lấy lại cổ vật thất lạc cho các quốc gia Đương nhiên cũng bao gồm 12 đầu tượng đồng 12 con giáp nữa đây có lẽ là hai đầu tượng đồng bị thất lạc này khác hay không? Đúng đấy, hai đầu tượng đồng này nằm trong tay bác tướng Masu. Tôi đã giám định chúng, dữ liệu cũng được giáo sư Van xác nhận là đồ thật đấy. Đây chính là lâu đài ông ta đang ở sao? Xin lỗi, gặp thói quen nghề gì thôi. Mọi người, mọi người ơi, bên này Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tôi cùng với Ngô Thanh đi theo dõi lô hàng, hết đêm không có thể nhớ. Chúng tôi nghi ngờ đó là các cổ vật đánh cắp. Những người đó tình hình xuất hiện và đánh thức tôi. Tôi đã báo cảnh sát không lấy chịu dừng tay đó. Ôi nguy hiểm Đã nói với em bao nhiêu lần chúng ta chỉ phản đối trong hòa bình thôi Sao em không ngăn cản cậu ta Không phải Không nghe tôi nói cả. Tôi phải nhắc lại với các bạn tôn chỉ của tổ chức chúng ta Thứ nhất Chúng ta không gây phiền phức cho cảnh sát Thứ hai Chúng ta không can thiệp vào cuộc sống người khác Và thứ ba là chúng ta không phá hoại trật tự xã hội Hoàn toàn chính xác tôi tán thành đấy Tôi là biên đạo của Kendall Student Geographic Phóng viên hả? Phải, người Trung Quốc là đúng Anh nhất định sẽ giúp chúng tôi và thành hành vi xấu xa công ty FB Bôi nhọ chúng bằng hoàn cách không, uh, phóng viên chúng tôi có chứng cứ mới có thể đưa tin, không thể tiêu dệt chuyện thổi phòng sự thật. Tôi đã chụp rất nhiều hình đây này. Anh ngồi xuống đi, ngồi xuống. Cẩn thận chứ. Xin lỗi, lần đầu tới đây anh thấy chuyện như thế này. Tài liệu chúng tôi có thể cung cấp chỉ bao nhiêu đó thôi. Tạm biệt. Tôi có thể nói với cô một câu không? Anh nói đi. Qua đi. Chuyện gì? Những người này và những tập đoàn này nữa. Các sinh viên các cô đều phải đều còn cảm ơn nha hôm khác đi lạc lại cái gì vậy anh ta còn dắt giải mật mã xong rồi tới lúc đó có thể tôi ở chỗ này cậu cũng rách lối thoát dự bị cho tôi vì địa thế trong lâu đài khá bằng phẳng Chỉ có một khu vực trũng Cậu hãy đó tiếp ứng cho tôi nhé Đi theo tôi Ngày kia, lúc trước trong điện thoại ngài nói là muốn có thêm tư liệu về đầu tượng đồng của chúng tôi mà Chúng tôi đem theo gửi luôn này cho ngài xem tham khảo Tôi chắc là những tư liệu ngài cần đến đều ở đây Cô hai à, anh xin em nghe điện thoại đi Cô có thể khẳng định tính chân thật của chúng không? Đương nhiên rồi ạ Hiện giờ trên thị trường đầy đẩy hàng giả Cho dù là nhà sưu tầm rất có kinh nghiệm cũng bị lừa nữa Nếu như ngài có nghi ngờ gì chúng tôi sẵn sàng cho ngài đi kiểm tra Được rồi, tôi sẽ dự album này trước sau đó sẽ liên lạc với cô Nhận được lời nhắn và lại cho anh nhé Hai tay ông ta đều đụng vào quyển album rồi Tôi đoán giờ ông ta đang đến chết sách Tôi phát hiện hệ thống giám sát an ninh của họ đều lắp ở bên ngoài tòa nhà Chắc có lẽ sẽ làm tổn hại đến cổ vật Những khi chúng ta đi ra đường không sai Chủ nhân lâu đài này mắt dính ngăn nắp Giống như chứng sợ dơ của anh đấy Bây giờ chỉ có thể chờ cơ hội thôi Vậy thì đợi Cả thế giới đều đang hiển ông chủ Đang nhìn đây Cái người chuẩn bị xong đó tôi biết nha Chúng tôi xong rồi Sau 5 giây nữa thấy dấu vân tay rồi Cái mật mã này mà Marion, Marion Dạ thưa ngài Lấy ly cà phê cho tôi Vâng thưa ngài Tôi biết làm sao mở được rồi a bốn ba năm một chín sáu sáu mở được tìm được đâu tự động chưa đừng có đóng ruột mà đầu chuột đầu thỏ có giống hàng nhãn của chúng ta không với tôi mà nói đều như nhau cả nhìn xem còn thứ gì đáng lấy không một ống rác Cô biết tôi nhìn thấy cái gì không? Cái gì? Kim bài của vua Baron Nguyên trường của Nga Hoàng Radina Catherine Hợp kim ưng, ngôi sao Ả Rập Đó đều là những cổ vật nổi tiếng và mất tích Giờ đây đã thuộc về chúng ta rồi jest. Đoán xem tôi lại nhìn thấy cái gì Gì thế Nhìn thấy bức tranh mà trong chúng ta cũng muốn trộm Bức hoa hồng Hồng minh Muốn tìm mày mà tìm không được Không tìm thì mày tự nhiên xuất hiện Thật may mắn mà Hãy nhìn bức ảnh này Anh làm gì ở đây Này anh là ai Này anh làm gì vậy Bảo vệ Đứng lại Bảo vệ có chuyện rồi Hắn ở tầng trên Lên trên Tôi bị phát hiện rồi Gì vậy Xin lỗi tôi trong nhà mà đang bị chó được chỉ đường tôi đi bắn đang kia kìa làm sao đuổi theo đây Ôi, sao vẫn còn vậy Tôi ở phía đông nam của ông đại Đó thì biết cách thoát đi Trước mặt anh ông đại mê cùng Anh tuyệt đối đừng bước vào đó Tôi nghĩ là mình đã trong đó rồi Bay ra được không Đường chạy không cũng dài không đủ cũng phải thử nữa Đông Tây Nam Bắc Đổi ra chính là đây. Về tính như vậy có hữu hiệu không Đừng có tào lao nữa Tìm lối ra cho tôi đi Anh phải bay lên chúng tôi mới có thể thấy ra được chứ

là hiểu tiếng Trung Quốc đó Tôi sẽ gọi điện cô sau nhé Được rồi Bảo mày đâu Xem tình hình thế nào đi Cuối cùng tôi cũng ra ngoài rồi Diễn viên còn lại giao cho Simon Con gọi cho anh ấy đi Anh ta không thích nghe tôi nói Anh gọi cho anh ấy đi hay hơn Martin Martin Anh làm gì vậy Con quen cô Người lúc này trong lâu đài là anh chứ không Cô cô Cô nhận làm người rồi Nhận làm người hả Không phải là cô cô mà Chính là anh mà Lái xe cẩn thận kìa Chính là anh mà Đừng có đám áo tôi bỏ tay ra Sao đi trộm đồ vậy Tôi không hiểu cô nói gì Chúng ta bị chơi xỏ rồi Cậu quen biết nhau đi, Cũng chiếc Đi thôi Cô bỏ tay ra trước đi Nhìn đường mà lái xe kìa Còn nó không phải anh nữa Là tôi là tôi Tại sao làm vậy Bây giờ khó giải thích với cô lắm có chừng Tôi hướng sáu giờ của cậu Trên nghĩa 9 giờ Một tượng đồng nữa đâu Bị cô cô lấy rồi viên rốt cuộc anh lại tôi hả thật ra tôi có hai thân phận tôi là hội trưởng hội xúc tiến phi lợi nhuận quốc tế các sản phẩm như bàn bạc đồng sắt gốm sứ tranh ảnh cổ vật giá cái gì sao tôi chưa từng nghe tên tổ chức này cũng chắc mình biết hết tên trên thế giới hay không để cái chuyện làm sao đi tất nhiên là trả về chính của trung quốc rồi tốt lắm cẩn thận chúng ta đi thôi nhanh lên xin chào vậy chứ Alo cảnh sát phải không Đây là cái mà tôi cần giám định đấy Chuyện như vậy Đừng có ra ngoài Dây điện của tôi Các người muốn làm gì này đứng yên Cảnh sát đi Đứng yên Cảnh sát Tôi cam đoan hai người họ là đồng bọn đi Không phải đâu Gia tộc Maso chúng tôi cũng dành tiếng tốt đẹp mà Dành tiếng tốt đẹp cái gì chúng tôi đã xem qua những băng ghi hình này Và không thấy gì hết Họ có giấy tờ của hải quan Nhân chứng này nói là chưa từng thấy đối tượng này trong lâu đài Vì không mượn được tiền cho nên Catherine mới nói như vậy thôi Đầy ý Chú tôi lúc mới 3 tuổi Anh cho rằng tôi sẽ còn lớn xanh Tôi gặp đoàn với anh Được nói đỡ là ông nội của phải Rất nhiều năm trước sang khi trở về từ nước ngoài Ông ấy được muốn ra thuê đi tìm lại thợ thủ của mình Thế nhưng ông đã không gom được vốn để khởi hành Về sang con trai của ông Cha của bà nội tôi đã tổ chức đội tìm kim cha tôi Tìm kiếm con thuyền trên đảo mất việc Nhưng ông không bao giờ về trở về nữa Ông biến mất một cách bí ẩn Tôi nghe nói trong tay anh có một vài đồ tượng, đồng Có thể anh biết chút manh mối về ông cố cố nội của tôi không quan tâm gì hết đầu tưởng đồng viên trưởng kim cương những cái đó không đưa ra ánh sáng thứ duy nhất tôi muốn lấy lại chính là bức tranh này thứ chúng chọn mất cuối cùng có giá trên cả một tỷ đô la đấy nếu như trước đây ngày đầu khi lắp đặt hệ thống kia không phải bảo vệ thì đó là lỗi của tôi là không không tôi hứa với ngài là tôi sẽ nếu anh không kiềm được bức tranh trở về tôi giết chết anh đấy còn đây là con ngựa gỗ bập mình của tôi lúc nhỏ đấy. Đây là bức tranh của ông cố cố nội thương vẽ sau khi trở về từ nước ngoài. Đây là cảnh vật mà ông đã thấy sau khi con thuyền bị hư hại. Mọi người cứ xem tự nhiên, tôi đi pha trà nhé, vợ vâng, cảm ơn. Đi. Xin lỗi chúng tôi phải bàn chút chuyện đi. Trộm đầu gà thế nào đi? Tốt nhất là giả vờ ở lại hai ngày, trộm xong thì đi. Không được, ít ra phải làm đầu giả đánh cáo đầu thật, làm đầu giả phải có số liệu, giáo sư bằng số liệu mà, nhờ cô cô nhé. Tuyệt đối đừng nói chuyện trộm trước mặt cô ta Cô ta không giúp được Vậy chúng ta phải làm sao Hỏi ngươi Nhìn nè Bước mùa thu càng long đi săn Của Lan Yến Ninh nè Còn giả lắm hả Đồ cổ đương nhiên đáng giá rồi Cái bộ đi tiểu của ông nội tôi rất đáng giá Thì đã bức tranh này là có thật Tôi còn tưởng bị đốt gì rồi chứ Đầu năm 1860 Ông cố nội của tôi đến Trung Quốc trên con tàu bất diệt Và đã đánh trận thắng lớn Đó là một trong những chiến lợi phẩm mà ông đã mang về Chắc là cô đang nói đến vụ cướp bóc vườn viên minh xảy ra à, trong chiến tranh nhà diễn lần thứ hai Cô nhớ chứ Điều đó phải xem quan điểm của từng người Phải vậy là đúng đi Việc chính phủ nhà Thanh hủ bại xử tử nhà ngoại giao của Anh Pháp đã trở thành cái cớ để khai chiến rồi Đó là lý do hai nước công nghiệp đi thủ xâm lược nước nông nghiệp hay sao Trong mắt của những nước công nghiệp đó Trung Quốc thật sự là một cường quốc Tưởng ừ, lúc đó chính phủ nhà Thanh chúng ta còn tự xưng là thiên triều nữa mà Anh giúp tôi hay giúp cô ta đi Đừng gì giúp cô rồi Rồi sau đó thì sao Sao Tiếp đó thế nào ấy là trên đường về họ gặp phải giông bão và Ngọc Huyền đã bị hư hại. Diễn đồ cướp về quá nhiều quá nặng. Đây đúng là quả báo mà. Cô nói gì thế? Cô nói tiếng Anh được chứ? Tôi không biết tiếng Anh đâu. Cô ấy nói điều đó thật là không hay. Tôi không nói đó là không hay. Tôi nói ông ta đáng bị như thế. Đáng bị như thế cái gì? Nói vậy nghe thật là quá tàn nhẫn. Ông nhận lệnh của quốc gia mới đến Trung Quốc. Đó là trách nhiệm của một quân nhân. Điều may mắn là ông đồn chiếc thuyền buôn của Trung Quốc đi ngang qua cứu Lúc đó ông trời đúng là không có mắt Cô nói cái gì đó Cô ấy nói cảm ơn Chúa ông đã trở về Rõ ràng cô ta không phải nói như vậy Nhưng tôi vẫn rất cảm ơn anh Không có gì Cô làm gì đấy Tôi phải để nói về Trung Quốc chứ Ở đây là nhà tôi Cô không được tùy tiện mang đồ đi Cũng giống như hơn 100 năm trước Tổ tiên của cô không hỏi tiếng nào đã tự lấy bức tranh này đi mà Cô cô Cô cô Đó là chuyện cách đây lâu rồi Cô cô Giống như lúc đó nếu như một người con gái mặc vú bảy thì có thể cô sẽ bị ném đá đi À không, cô ấy, quẩy. À, xin lỗi Xin lỗi cái gì chứ, đừng có làm kẻ đạo đức giả Người phải nói xin lỗi đó họ kìa Cô ấy nói gì vậy? Cô ấy nói gì sao? Tôi không cần anh tiên dịch đâu Mọi người quên hết rồi hả? Hơn 100 năm trước, bọn họ đất nước chúng ta đốt phá giết hại cướp bóc Hơn một thế kỷ trước, các người tới đất nước của chúng tôi Tiến hành việc giết hại cướp bóc tàn phá Gần trăm năm sau những điều đó vẫn là những ký ức khổ đau của nhân dân Trung Quốc Không sao Tôi học ngành lịch sử Dù cảm thế thao Thì những chuyện đó thật sự cũng đã xảy ra Có nhiều lúc chúng ta chỉ có thể dùng những lý do không thỏa đáng để giải thích Cũng như vào thời đại đó Kẻ mạnh luôn đúng mà Chúng ta không thể dùng những điểm mực văn minh ngày nay để phán xét những lỗi lầm trong quá khứ được Mặc dù bây giờ chân lý vẫn thuộc về kẻ mạnh Cô phải đủ mạnh mẽ thì người ta mới nói lý lẽ với tôi. Không sao hết, tôi đã bắt đầu hiểu cách nghĩ của cô rồi Xin lỗi Dù sao thì những thứ này giờ đã thuộc về ngân hàng Chúng không có giá trị với tôi. Nếu như có thể tôi sẽ tặng nó cho cô Chẳng phải cô rất muốn và còn lại loại này sao Khó khăn lắm mới vào được Chúng tôi ở cùng cô hai ngày rồi Nào, uống chai Hai người hợp rơ với nhau như vậy Hai người cứ uống đi Cô ấy vào phòng vệ sinh đấy mà Chuyện gì Anh tới đây xem nào Catherine Gì vậy ông khối mà của cô Con tàu có phải bị chìm Hay là bị mắc cạn vậy Ai biết được nào Chúng tôi thấy rất có hứng thú Về việc tìm lại ông cố nội của cô Nếu được ở lại đây vài ngày Chúng tôi có thể điều tra nắm thêm thông tin Có lẽ chúng tôi có thể giúp cô được đấy Cảm ơn các bạn rất nhiều Ôi thật là tuyệt quá ở đây chúng tôi có rất nhiều phòng các bạn ở bao lâu tùy thích tôi đi chuẩn bị nha vì ông ấy không còn sống đâu biết rồi cô cô cảm ơn cô nha tôi sẽ gọi điện cho cô sau cảm ơn cô đã giúp cảm ơn ở thêm vài ngày thì trộm cái đầu gà kia đi không được chọn chúng ta là khách ở đây sao có thể trộm được chứ ai nói không được trộm chứ còn họ cũng là cướp về thôi mà lấy một món của họ đó gọi là trả chứ không phải là trộm đâu nói có lý đó đến như chúng ta phải làm cái đầu giả đánh cáo đầu thật chúng ta không có số liệu làm đầu giả cơ mà giáo sư phan có để tôi tìm ông ấy lấy cho Tốt đó số liệu Pues yeah. Những tên gốc cỏ nó làm gì vậy Đi biết hết rồi à? Ta sẽ làm thịt bọn chúng Ba mẹ Bao giờ chúng ta đi du lịch đây? Các anh xem này đây là số liệu truyền về từ máy bay mini của chúng ta Thấy thế nào hả? Chẳng trách không tìm thấy được bản đồ Hồng của nội của cô đã vẽ bức tranh đó chỗ này các bạn phải làm này nhé không phải đâu là nhà khoa học kỹ thuật thôi thế tiếp theo để làm gì đây cắm trại đằng kia nhé tin nhắn thoại không nhắn nữa ba chín trên bàn máy ba đầu tự đồng kia thì bán đấu giá mất rồi còn thể nào sao mà không thể chiếc cho anh em nè không có sống nhất định là tượng giả chúng tôi đang giữ tượng thật làm sao có chuyện đó được chứ tượng giả cũng bán với giá cao vậy còn ba tượng thật kia thì sao chứ tượng thật thì càng khủng hơn nữa vậy bây giờ thì bây giờ tôi nói với cô thay quần áo đừng nên mở đèn trong liệu tại sao dinh ý hồi nãy tôi không thấy gì hết đâu Thật mà Thật tình không thấy gì hết luôn Đừng có hỏi chảo thuộc về tình nữa Gì vậy? Thằng Lăng kìa Chị đã con thằng Lăng thôi mà Cô đi đâu vậy? Tôi đi lên trên Vì mà Daisy Daisy dặn chúng ta không được đi lung tung mà Tùy con đi Đợi thôi Đợi bao lâu? Xong rồi Đợi nhìn cô kìa Sao? Đây là túi đựng đồ trang điểm của tôi đó Thôi sao cũng được Hai giờ sau rồi vẫn có chiến tranh lạnh Nếu không phải vì đứa con tôi đã bỏ anh ta lâu rồi Còn anh thì sao Vậy mà còn nghe điện thoại của tôi Qua sinh nhật ba ngày rồi có thể chúc mừng mà Vậy mà cũng giận được nữa Cô đi đâu vậy Những ngày này Sao cô biết Chợt giác Ôi Thiệt là cùng cô luôn đó Cây cổ trên đảo này tuyệt đối đừng có để những tên buôn gỗ bất lương biết đó nha Chắc chắn là không còn cây nào hết Chắc giờ anh vui lắm có biết tôi nỗ lực bao lâu không Còn cậu không thể cứu vãn được nữa à này chịu nổi tính tình cô ta Để xem ai từ bỏ trước đi Thật không hiểu nổi để tình nhân tình báo gì đó là ai đặt ra vậy chứ Đang lúc nào anh còn quan tâm cho ai đặt ra Điều quan trọng nhất là khi trẻ cần anh, anh phải bên cạnh trẻ Ngày nào cũng bên cô ấy và ai nuôi gia đình đã có các anh thì không hiểu phụ nữ gì hết Đăng ký kìa Cô cô và Catherine để dạng họ không đi lung tung rồi mà Catherine Cứu chúng tôi Đã đi Cứu chúng tôi Nắm chặt đấy nhá Đã dặn là đừng có đi lung tung rồi mà Nắm chặt đi ra chuyện rồi Chuyện gì Họ rơi xuống núi rồi Tôi đã dặn các cô không đi lung tung rồi mà Điều tại cô ấy Đã bằng tiếng Anh để tôi hiểu được không Màu tím Quần lót Nắm chặt Màu tím là màu tôi yêu thích nhất đi Cô mặc bẫy đi với nhất hả Đừng có dạy tôi mặc thế nào mà Trực giác của cô làm sao vậy cả cô Chúng ta vẫn còn chưa chạm đến đâu Daisy Tay của anh đâu rồi Đang ở dưới cái màu tím của cô kìa Bỏ ra Cô sẽ bị rơi xuống Bỏ tay ra Tôi có thể tự giữ đường mặt tôi chắc không Tôi chắc Được rồi Thưa cô Thưa cô chạm đất rồi Daisy Chúng tôi không sao Không thấy cô cô Daisy không sao Không thấy cô cô Định bị hòa độ cho chúng tôi Phía này Được rồi Cô cô Cô cô Tôi ở đây nè Tìm thấy của cô rồi Kêu thuyền trưởng đem hồng cứu thương xuống đây Biết rồi Không sao chứ Chân của tôi Chân nào Nằm yên đó à, Gì vậy Không sao không sao Chân của cô À không sao không sao Giặt kìa ở đâu Xong rồi Chân của tôi Chỉ có cô vừa bị chặt khớp giờ cũng sao rồi Phía này Simon Anh xem những cái cây này Là bị người chặt đó Tôi nhìn thấy một ít đạn pháo và đại bác nữa Nhìn kiểu dáng con tàu này giống như tàu của thời đại đó Không lẽ trùng hợp với cái chiếc bất gì mà chúng ta đang tìm sao Chính phần là như thế anh soi cái gì đó vậy xích sắc này sao lại đi nó chạy thẳng đến cái cây kia kìa tàu bất diệt tàu bất diệt anh tìm được nó rồi là chúng ta đợi chúng nó mày mắn quá không phải đó chứ thì chứ gì nữa không sao đâu chỉ là con dẹn tarantula thôi Jesse Tôi tìm thấy ông quán nội của mình rồi Cái gì? Cô nhìn bộ xương liền biết là ấy hả? Không, chiếc nhẫn này nó là biểu tượng của dân tộc tôi Tôi tìm thấy nó đi. Ở đây có hai người, là người nào? Dùng trực giác đi Người này Được Anh chắc không? Dạ Tôi sẽ cho ông cố nội của cô vào ba lô luôn Cánh tay của ông Xin lỗi tôi tìm thấy chiếc bất diệt rồi Đây đúng là một nơi nằm mơ cũng không mơ tới Các người làm sao tìm được vậy Giỏi thiệt Chúng tôi té xuống mới tìm được đó Té gãy chân luôn đây nè Mọi người tìm được đầu tượng đồng chưa Tìm được một tượng rồi Simon Tôi đem hầm cứu thương tới rồi Còn là phía sau có con đường mòn Đi theo ký hiệu chúng tôi để lại đi Được Tôi đến ngay Cảm ơn nha Đây chính chỉ bất diệt hả Phải Tại sao nói đi Giờ bảo mà Có bảo lớn tới vậy sao Giờ sống thần Để có khả năng đó Dọc đường chúng tôi tới đây nhìn thấy một vài ngôi mộ Và cả bộ xương nữa Những người chung ở phía ngoài hang động có lẽ là quan binh của chiến bất diệt Mức độ thối rữa của quần áo xương cốt trong hang động rõ ràng khác với bên ngoài kia Với lại trên người đều bị vũ khí đông, Nhất định còn sống là đánh nhau kịch liệt lắm Những cái này có lẽ là người của ông cố nội cô ấy dẫn tới Còn họ không phải chết vì thiên tai bệnh tật Mà là chết vì tàn sát lẫn nhau đó Không phải ông cố cố nội quay đã chở này rồi sao Vậy con trai ông ấy còn đi tìm cái gì nữa Dù là lý do gì cũng được giờ không còn quan trọng nữa rồi Còn đây đúng tí, Đây đã là chuyện của 150 năm trước rồi phải không Cô ấy dự kiến Trung Quốc à Vừa nãy tôi cũng nói vậy cô ấy Tàn sát lẫn nhau hả Thì ra con trai của ông ta quay lại thì tăng vật đến biến mất Vì mà ba của mình chuyên em đi Có đúng không Đúng không Đúng Đúng đấy Chúng ta cần đi toilet Phải phải Mọi người Đi đâu vậy Đi vệ sinh Tất cả đi hả Ừ Bà nội tôi chắc sẽ vui lắm kênh của cô sao rồi Chạy thẳng xuống núi Dọc đường xếp đầy các thân gỗ tròn Hàng gì họ chặt nhiều cây như vậy để có rọi đèn nữa Còn nữa nè Cái anh nhìn kia, Mỏ neo lớn quá Lạ việc đó Mỏ neo sao lại treo trên cây Nguyên lý đòn bẩy vô cùng thông minh Chỉ cần có mỏ neo này hạ xuống Dây xích sắt sẽ được kéo lên Thông qua rồng rồng hai bên đưa thân cây xuống núi ngang nhiên qua không nhìn thấy cái đồng ruộng nào tình quyền cả đây chính là đời trước trồng cây và sau hiệu cốt mát đó hình danh không được vui lắm đấy cung tôi đang đau đầu làm sao mà chuyển cái cây lớn này về đi nếu như trong thân cây lớn này có ờ, không có nếu như tiền tiền tiền Jesse hợp cứu thương đi và bạn của anh cũng tới nữa chào Jesse thật là vui khi gặp anh bạn của tôi thật là bất ngờ đó nha bất ngờ quá Bia Catherine Không ngờ tôi là tiểu thư Anh thật là hỗn xược đó đây không phải là lâu đài nhà cô đâu Tôi đã biết hai người là đồng bọn Tôi luôn bám theo từ khi hai người gặp Catherine Đưa bức tranh và những thứ mà mày đã chọn được cho tao đi Anh nghĩ tôi sẽ tất cả những thứ đó đến hòn đảo này hay sao Lời này tuyệt ấy chứ Không ai khác ở đây Chỉ có chúng ta Cho nên ta có thể giết mày ngay bây giờ Mà chẳng ai biết cả Chuẩn bị Dạ không sao chứ Ngu ngốc Ta đã nói rồi súng không có đạn mà Không phải chúng tôi bắn đâu Không sao súng không có đạn mà Vậy ai nổ súng Còn thể nào tôi bay thật luôn Tất cả đứng yên đó Ai ngửa đầu ta bắn bỏ sọ Cướp biển Hình như là như vậy Nếu không nghe lời Ta giết sạch tất cả bọn bay Nếu liên thủ thì chúng ta có thể đánh bại chúng Bọn ta ở đây rất lâu Giờ mới biết đến nơi này Chào mừng các bạn đến hòn đảo của bọn ta Bọn ta những người biết điều Bọn ta chỉ muốn lấy tiền của các ngươi mà thôi Ngồi xuống hết, Hiểu chưa Đừng có làm bất kỳ điều gì ngu ngốc Sẽ không ai bị thương cả Tiền chuột mỗi người là 500 ngàn Các người liệu mà tính đi Nói hay lắm Bằng không ta sẽ các người cho cá mập ăn hết Nói hay lắm Nếu ba người phụ nữ không ai chuột Cũng không sao Bọn ta nuôi hết Nói hay lắm Để tôi nói cho ngài biết chuyện này Chúng tôi không phải đồng bọn của họ ngày ngày muốn bao nhiêu tiền ông chủ tôi đều sẵn lòng đưa ông ấy rất giàu có bọn họ muốn tôi đối phó với các người nhưng tôi nói không được đấy đưa họ đi cảm ơn các người làm gì trên hòn đảo của ta nóng của tôi nói ta biết các người làm gì ở đây nghe không hiểu tiếng phổ thông hả đại ca bọn ta hỏi các ngươi các người tới đây làm gì bbq các người nói cái gì đây là máy giò kim loại Nướng thịt cái này hả Cái này dùng để làm gì Đó là lò vi sống đi đi Phải Ngươi tưởng ta là thằng ngu à Đây là máy giò kim loại Các người đang tìm cái gì Thôi được rồi Các người không muốn Ta sẽ tự tìm ra Dẫn mấy đứa con gái đi Đừng có đụng vào tôi Nằm xuống Chuyện gì vậy Không phải tôi nhắn nút đâu Mọi người giải quyết hướng một giờ của mình đi Đại ca Anh không sao chứ Đứng im Quên nói anh biết là không có đạn Chúng ta ngồi yên sẽ không sao đâu Đừng đi hắn lấy súng Thuyền trưởng phía này Nhanh lên Hướng 12 giờ Nhanh lên Vậy chúng ta làm gì đây Chúng ta chuồn thôi Ôi má ơi con sợ chết mất thôi tôi Đừng, đừng mà Không, ông cố nội của tôi Không, không Đừng mà Không, không Không, không, không, không, không Xin lỗi, xin lỗi Xin lỗi nha Ông cố nội của tôi Ôi cảm ơn ông Đi mau Nhanh lên Chân của tôi Ôi giày của tôi Ông cố nội của tôi Bao lên Nhanh lên Chạy đi Không sao đâu Các người muốn làm gì Qua đây ổn rồi đừng có sợ mà Chân của tôi Trời ơi Bao lên Tôi chưa mang giày mà Đi thôi Chưa mang giày Trời ơi chân của tôi Đây nè Mang con đi Nè mang con Lacey giật đầu rắn nè Giật đầu rắn Cô dẫn họ trước đi Còn anh Gặp cái chỗ thân cây lớn nha Trong giày có thứ gì đó Cầm lấy Chụp lấy Còn nữa không Đừng nhìn. Súng có đạn nè bao lên Giúp tôi Thôi bà, ta điểm tới bà nha Một, hai Mới tìm được một thưởng thôi hết chưa Chạy Đứng yên Giơ tay lên Đừng có đưa cho tao Tao không cần đâu Nó có tôi Tao không muốn phí lời cho bọn bay nữa anh lo được Chạy mau chạy mau Lưỡi này Chạy mau Không sao chứ Cầm lấy Sao là đầu dế Hi si Chạy đi Chạy đi kìa là may mắn quá Chân của tôi cộm đau chân quá Xương Trời ơi xương Cô cô không sao chứ Bạn kìa Sao cô biết có bạn Nó rơi ra ngoài kìa Sao cô biết trong thân cây có bạn Tôi còn nói cái cây này Đưa tôi xem Tôi nói về của tôi Trong cây này có vàng sao Không có Nói tiếng Anh có được không Tìm thấy rồi Tìm thấy rồi Gói lại đi Sao là đầu dế Đầu đắng đâu Đầu rồng nhất định ở trong đó Cậu đi lấy đi Thôi đi Nói tiếng Anh Làm sao chúng ta ra khỏi đi? Bỏ cách. Thôi vững nha làm gì vậy Ngồi yên đi gọi chừng này tôi nha Tôi chuẩn lắm mà. Chuẩn cái đầu anh Để tôi Cẩn thận chúng tay tôi đó Bên này hết đường rồi Đi lối này đi Được rồi Chuẩn bị nha Một, hai, ba Một, hai, ba Bị kẹt rồi Sao vậy Không có thời gian giải thích đâu Bọn chúng tới rồi Bọn mày hết đường chạy rồi Đi Không được bắn Nhanh lên Khăn choàng Khăn choàng báo lên Được Đổi vào cho họ Đây rồi Đổi vào đi Xe bánh lại đi Đổi vòng mời chú ăn mực ông nha coi trận lũ đạn anh ném được không đó cậu ném đi anh ném đi để tôi ông về tổ rồi lấy lựu đạn khói lựu đạn khói Nhanh lên Dừng lại đủ muốn ngốc chưa học xong hết cứ để chút đi Chúng ta vẫn còn năm tên mà Đàn ông không thân thiện cho lắm Sao bọn mày không biết cái gì nhỉ Có chứ Gọi ông chủ của mày đi Dạ dạ dạ Mọi người ổn chứ Ổn Cảm giác mạnh Mọi người có sao không Ổn cả Đều không sao chứ Ừ Làm bất ông quốc nội của cô rồi Không sao Ông ấy cũng rất yên biển mà ở đây ở đây nè ở đây nè các bạn ở đây nè ở đây nè các bạn ơi Thân cây đường kính khoảng một m ba dài khoảng 7m. Theo công thức tính thể tích hình trụ thì khoảng chín 9 tám triệu cm khối. Dựa vào trọng lượng riêng của vàng và gỗ nếu mà có thể nổi trên nước thì khoảng một phần hai mươi hai thể tích trên có thể chứa vàng. Nếu chia thể tích này cho thể tích mỗi cây vàng thì trong thân cây có khoảng hai nghìn chín trăm cây vàng. Nếu như thể tích này với khối lượng riêng của vàng là 19 gram một cm thì tổng cộng có 8 tấn. Nhiều vậy sao? Mỗi người một tấn, vẫn còn dư là hai tấn, chỉ là 8 phần, Còn hai tấn thì sao? Tặng luôn cho cậu. Tại sao tặng cho anh ta vậy? Tại thấy vui thôi đây chính là nguyên nhân các anh tàn sát lẫn nhau đó không có đâu chúng tôi chẳng thành cãi nhau nữa mà kết quả tính toán thế nào rồi tám tấn có thể nhiều hơn nữa Chúng ta mừng vui ra ngoài đi Dùng từ miêu tả của hành trình này là lãng mạn nha Cảm giác mạnh Thu hoạch Kỳ thú Mỹ mãn Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp Anh biết em có cầm điện thoại Đừng có giận bẫy một mình nữa Cầm điện thoại lên chửi em đi Anh cúp máy đi Tôi không thể nói chuyện ôn hòa nhã nhặn với người ta một lần được xong Lần nào cũng đã bắt đầu từ sự ôn hòa nhã nhặn Nhưng mà kết thúc luôn là nó mặt phía tay Chào buổi sáng, chào, tối bà cảm ơn cô nha Không có gì đâu, các anh Thú của mọi người đi, các anh có chuyện nói với tôi hả Chuyện gì Chào buổi sáng tất cả mọi người, hãy anh lại đi jesse để cảm ơn tất cả những gì các bạn đã làm cho tôi Tối qua tôi đã làm một bài thơ Cô, cô, cô dịch giúp tôi được không? Được Anh đừng có cứu vớt những người bị ác một đám với kẻ vô lại dối trá trong đời thực Gì chứ Họ thực hiện một hành trình nguy hiểm Bị dục vọng tham lam thúc giục thực hiện một cuộc hành trình xấu xa Với trái tim thuần chiếc chính trực gan dạ Tinh thần không vụ lợi Ai làm gì ông trời đều biết hết Ăn cắp tài sản của quốc gia Làm gì ích kỷ Sự cảm thái của họ sẽ nhận được đền đáp xứng đáng cho dù tránh được sự trừng trị của pháp luật cũng không tránh được sự phán xét của lương tâm. Dù bất phù hợp các bạn, mỗi khi đến giao thừa các người sẽ tự hỏi bản thân có chạm đầu tượng đồng của con giáp năm nay hay không. Dù cho các người có được của cải trên toàn thế giới cũng không đổi được một chút yên vui về tâm hồn đâu. Tiếng trùng sao mà dài quá vậy? Đó là câu chúa của các bạn thôi mà. Phải. Cô chắc gì không sai hết chứ. Tôi nói có đúng không? Chúng tôi rất thích. Tôi thích, chúng tôi đều thích. Rốt cuộc cũng muốn nói gì? Từ đầu các người đã biết tới đây tìm vàng nên đem theo cả mấy giọt kim loại tới tiềm vàng tìm từ đồng được phải bằng mấy trò kim loại mà và nó dối nữa ngay từ đầu khi các người muốn tiền chính là số vàng này sao con có thể còn còn của tôi lục đồ đạc của tôi vậy anh đừng có chối nữa lúc anh hôn tôi dìu anh về phòng thì cô tình nhìn thấy thôi đằng kia có cá heo kìa cá voi chứ ôi cá sấu nữa ở biển làm gì cá sấu đâu không cho nó bơi qua sao xem các anh thật lạ nghĩ đó cô đã biết rồi thì cô hỏi đi thật chất anh không phải là thượng quan hỏa đinh hay là ma kim thượng quan đúng chuyện anh tìm ông cố nội của catherine chỉ là giả tìm tượng đồng tìm vàng mới là thật coi như là đúng đi mỗi lần chiếm được đầu tượng đồng anh đều đã phản ở các phiên đấu giá đúng hai tượng lần này anh định xử lý thế nào vừa vào bờ là có người đến nhận em tôi luôn nghĩ đến các anh tìm đầu tượng đồng là vì người trung quốc không ngờ anh chỉ làm vì tiền thôi tìm một vài cổ vật lưu lạc ở nước ngoài hiện tại chúng tôi chính chút tiền không thẹn với lòng không thẹn với lòng mà chuyện này liên quan đến sự tôn nghiêm của dân tộc đó mấy cái đầu tượng đồng nát đó liên quan đến cái sự tôn nghiêm của dân tộc đâu đó là tinh hoa thủ công mỹ nghệ dân tộc với hơn 100 năm lịch sử mà hơn 100 năm thì thấm vào đâu chúng ta có mấy ngàn năm lịch sử mà ngày xưa có thể làm được ngày nay sẽ làm tốt hơn có chuyện gì vì giữa trai gái thôi mà cô thích cái gì tôi bảo thợ thủ công làm cho cô 12 cái chịu đại nào cũng có vô lại sao tôi vô lại không từ việc gặp giáo sư quan đến việc săn pháp gặp tôi lấy tài liệu về bán trước anh đều đang lợi dụng chúng tôi thứ nhất cô không cần ngày nào cũng đóng vai thì đấy thứ hai chúng tôi không mời cô đi chung thứ ba cả không mở miệng sẽ không bắt đầu đâu là bắt vậy chứ Đừng tưởng có thể lừa được người khác là anh giỏi Vì người anh lừa được đều là những người tin tưởng anh cả Thứ cái trường nghề cô đây là ngày tôi mà Không cần biết là ngày nghề gì Chỉ cần có lỗi với đất nước xã hội dân tộc gia đình Thì con trai anh cháu anh đều sẽ không thể ngẩng cao đâu. Dừng tao lại Chuyện gì vậy Ván Chuyện gì vậy Không có gì cố định vị trí này tại sao lại như thế vừa nãy vẫn ổn mà do bạn quá nặng thân cây ngang trong nước quá lâu nên bị bụng không phải anh tính toán kỹ tôi sao tại còn không hiểu rõ đi cột dây thừng cái đầu thân cây thôi tại anh tính sao thôi bạn tại tôi cái gì im đi tại tôi à là trách nhiệm của cậu chứ không phải lỗi của một người lên chuyện là nói chúng ta có thể quay lại để vớt được mà phải đó phải cái con khỉ giờ được biến thành tài sản cướp biển vùng này rồi thì coi như tiền hải lộ đi về đồ với bọn họ vùng biển này có bảy tám nhóm cướp biển quốc tịch khác nhau làm sao mà chia đi thôi được rồi đừng có cãi nhau nữa các anh được thuyết vọng ở đây vẫn còn một hỏi Vậy nào cần thì cầm lấy đi Các anh may mắn hơn uống đội của quỷ, Ít ra không quay về đây không Cũng phải đó Trước khi có người muốn đem số bạn này về nước của mình Bất kể đem đến đâu cũng không rời khỏi trái đất này Nơi đây có bảy tám nhóm cướp biển canh chừng dùng Còn an toàn hơn cả ngân hàng nữa chứ Chúng ta cứ để nó nằm yên ở đây đi ghi lại tỏa đổ máu đến Vàng mất hết rồi Cái gì Cái gì Vàng đi đâu Rơi xuống nước hả Sao không xuống nước tìm lại đi Cô xuống đấy đi Giáo sư Văn Giáo sư Văn tài liệu về đầu tận đầu bị lấy cấp Xin ông hợp tác điều tra với chúng tôi Cậu cứ làm tiếp theo yêu cầu của tôi nhé Hôm nay tại phiên bản đấu giá ngày của London Đầu dây và đầu rắn đã xác lập kỷ lục mới giá bán của đầu rồng còn lại dự kiến sẽ còn cao hơn nữa. Việc bán đấu giá các đầu tượng đồng đã dấy lên cuộc tranh luận lớn. Lời kêu gọi tìm lại cổ vật thất lạc của các nước ngày càng lên cao. Chúng tôi không mong muốn lòng yêu nước của người dân bị lợi dụng. Chúng ta phải cảm ơn những người trẻ tuổi đã dũng cảm bày tỏ quan điểm của mình. Công khai bán đấu giá những cổ vật không có nguồn gốc hợp pháp sẽ chỉ khuyến khích cho tội phạm gia tăng. Hành vi cướp đoạt cổ vật của những kẻ xâm lược còn đáng xấu hổ hơn là bọn trộm cướp. Kháng nghị! Chỉ mà đàm hàng của Vương Phi, vua Pharaoh và tượng Phật người đã không bán được trong phiên đấu giá ngày hôm nay do bị ảnh hưởng bởi sự phản đối ngày càng kịch liệt của quốc tế.